Xin kính chào các anh chị các bạn hôm nay à, Sang sẽ hướng dẫn à, cho anh chị em tự pha cho mình một ly cà phê ép máy tại nhà chỉ trong vòng 3 phút rất nhanh và đơn giản thì hôm nay Sang xin phép bắt đầu nhé đầu tiên là chúng ta để pha một ly cà phê ngon chúng ta phải chọn một cái cái bột cà phê à, cái chất lượng mọc đó các bạn nó mọc thì các cái cấp độ rang nó khác nhau thì nó cho ra cái, cái chất lượng cà phê khác nhau đối với cà phê răng mọc của chúng ta như sang đang dùng mà đang làm thì cái cà phê mà răng tới thôi không được quá chín quá xém quá thì nó sẽ đắng và nó ít thơm đây là cũng như cái cái sang đang dùng cái cà phê này còn hiện nay sang giới thì cái máy pha này một cái máy pha cầm cầm tay mini Staresso này à, Basic sẽ dùng cho pha cái ly cà phê hôm nay à. cái cái máy pha này nó gồm đây này các cái phần rất là đơn giản các bạn ly cà phê cốc ly giờ sẽ bắt đầu sẽ lấy cà phê này vào đây có cái chén nhỏ để đây các bạn để đây mình đổ vào đây thì nó sẽ không nó, nó rơi tí đỉnh nên không rớt ra ngoài dơ à. rồi cho vào đây các bạn dừng lại giờ đây mình sẽ cho nước thì cái máy này này thì cái thân máy này nó có có một mức là 50 50 ml và 80 ml các bạn mình thì hay uống lõn uống đậm đặc quá thì nó không, tốt mình không có thích mình uống lõn này. mình uống 80 lít cho cái ly này 8 đây chế là 8 gram mình uống 8 80 lít như cơ quan thì mình đem sẵn cái bình nước nóng gì mình theo thì khi chúng ta cho cái 80 lít rồi tức dẫn nó vào cho chặt tay các bạn nhé để cho nó nó nó nó, nó kín hơi nhé. thì ta bây giờ là mở thì ngược kim hồ thì cái cái cần đến đây bây giờ mình sẽ ấn khoảng tầm 5 cái nha các bạn 5 cái để cho mục đích mình ấn 5 3 4 5 mục đích mình ấn 5 cái như này các bạn làm sao để cho nó cái cà phê cái nước nó ngấm vào cà phê giống như là chằng phin đấy để cho nó ngấm đều vào cái bột ấy. chúng ta pha sẽ, sẽ ngon hơn Đó. rồi đó rồi là xuống rồi các bạn cái thao tác mà là mình ấn tầm à, như mình 80 ml mình ấn tầm 35 cái là hết các bạn là sạch nó ra hết nước luôn đoạn này nhẹ rồi nè nó nhẹ đâu bạn nhẹ đó thì mình đoạn cuối nó nhẹ rồi mình ấn à, thêm và để cho mục đích nó bắt sạch cái cà phê luôn để không còn nước nó nhiều nó, nó dưa bẩn à. rồi là xong đó thì như thế này thì mình ờ, như sang thì hay ở dùng làm cà phê đen luôn mình không uống đường uống sữa nên là mình pha nó lõn ra 80 ml mình là mình lấy được tầm đây là à, nó ra được 55 gần 60 ml các bạn à, cái ờ, cái nỗi cái trắng trắng này anh em mình thấy là là cái tinh dầu cà phê đó mà mình pha phin thì mình không lấy được cái tinh dầu này cái tinh dầu để nó bọt kem tinh dầu là cái tốt nhất ở trong cà phê mà cà phê pha phin này không có lấy được chỉ cà phê pha máy mới lấy được thôi à. nó nó nó béo béo cái đoạn nó thơm béo không là cái đoạn cái bọt cái cái cái tinh dầu này các bạn các này bạn xem thì để lại bình luận thì có những gì thì mình sẽ chia sẻ thêm những cái gì các bạn còn thắc mắc thì à, hiện nay trên thị trường là cũng có rất nhiều dòng cà phê như là đặc biệt nhất là chúng ta hay dùng cái cà phê robusta với là arabica ừ, phối trộn sang là đang uống cái gu là phối trộn hai loại lại còn có nhiều người thích dùng rô thôi nhiều người thích dùng culi, thích dùng arabica thì uống riêng ra nhưng sang trang phối là theo cái vị của mình công ty sang phối là những cái gu các cái gu khác nhau theo yếu tố từng khách hàng khác nhau để uống thích cái vị arabica thì chua mà thơm thì còn robusta thì đậm mà đắng thì tùy theo tỷ lệ mình thích uống cái gu nào thì bên hãng sẽ phối theo cái cách của mình uống thích nhạt đậm gì đó mình phối vào